thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 12 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng rất là mạnh mẽ ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường của chúng ta mở cửa ở 971 điểm, à, tăng rất là mạnh lên đóng cửa mức cao nhất là 100 1080 điểm. Trong tuần thì chúng ta có 4 phiên tăng giá mạnh mẽ, xen vào đó là một phiên điều chỉnh nhẹ. Có thể nói, tuần qua với mức tăng 11% thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã lọt top những thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất trong tuần. Mà mỗi khi có một cái gì đó mạnh nhất thì chúng ta lại nghe những tuần trước đó thì chúng ta quen tai với việc là thị trường chứng khoán Việt Nam là thuộc top giảm mạnh nhất đúng không? À, đây là một trong những cái lần hiếm hoi mà chúng ta được thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam là top thị trường tăng mạnh nhất. Điều này nó cũng ẩn ẩn một chút uh, gì đó nó cho chúng ta thấy là nó không không được uh, vững chắc lắm vì chúng ta biết là sau giai đoạn giảm mạnh thì bây giờ chúng ta tăng rất là sốc ờ, không hề có thời gian để cho nhà đầu tư suy nghĩ hay là không có cơ hội để những nhà đầu tư đã bán mất hàng có cơ hội sửa sai có thể nói là với mức tăng là 11,17% trong tuần qua thì nó đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của thị trường chứng khoán Việt Nam Tuy nhiên nếu xét từ đầu năm thì chỉ số VN Index của chúng ta vẫn giảm 25% và chỉ số HNX Index vẫn giảm là 51,93%. Thực ra với mức giảm 25% của chỉ số VN Index thì nó cũng là phục hồi khá là nhiều. Ờ, so với mức cao điểm nhất là giảm 43%. Xét về yếu tố tin tức thì ảnh hưởng của thế giới thì tuần qua thế giới không có tin gì đáng chú ý. À, trong tuần qua thì thông tin đáng chú ý nhất trong tuần chính là cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ và tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên cái bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thì nó không có nhiều dự kiến. À, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vẫn tạo ra hơn 200.000 việc làm, 263.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp thì được giữ nguyên ở mức 3,7 mà trước đó tôi dự kiến nó xấu hơn. Nhưng có một điểm đáng chú ý là thu nhập theo giờ của Mỹ thì lại tăng khá là mạnh. Điều này nó cho thấy là cái người lao động đang đòi hỏi các nhà tuyển dụng thì phải trả mức lương cao hơn và nó cũng tiềm ẩn cái rủi ro là khi mà nhà sản xuất phải trả mức lương cao hơn cho người lao động thì cũng đồng nghĩa việc là giá thành sản phẩm sẽ có xu hướng tăng lên và việc kiềm chế lạm phát của Fed sẽ gặp thêm khó khăn. Trong tuần tới thì thị trường của chúng ta vẫn khá là yên bình bởi vì là đối với thế giới thì sẽ không có thông tin nào quan trọng được công bố trong tuần để có thể gây ra xáo trộn về thị trường. Tuy nhiên đến tuần tiếp theo là tuần sau nữa nhé. Giữa tuần sau nữa, giữa tuần ờ, tới giữa tuần sau ờ, kế tiếp đấy thì chúng ta có thông tin rất là quan trọng. Vào ngày 13 thì chúng ta có thông tin CPI của Mỹ, nhiều khả năng thông tin này sẽ tốt. Và ngày 14 thì chúng ta có cuộc họp tháng 12 của FOMC, tức là vào ngày 14, tức là giữa tháng 12 thì FOMC sẽ họp và nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,5%. Cái này đã được thị trường dự đoán. Tuy nhiên, cái việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất hai lần nữa trong năm 2023 hay là nhiều hơn thì chúng ta cần chờ biên bản cuộc họp của Fed mới biết được. Và cái việc Fed có sau khi mà uh, dừng tăng lãi suất thì Fed có tăng mạnh cái hút que về hay không? Cái này chúng ta cần chờ biên bản tháng 12 mới hé lộ. Nếu Fed mà cá nhân tôi ở thì đánh giá Fed sau đợt tăng 0.5 vào tháng 12 thì Fed sẽ tăng hai lần nữa mỗi lần 0.25 vào tháng 2 và tháng 3. Như vậy lãi suất của Fed sẽ đứng ở mức là 4,75 đến 5%. Và điều tôi quan tâm hơn đấy chính là cái việc thu hồi QE của Fed. Tức là chúng ta biết hiện nay Fed đang là hút về là 95 tỷ đô mỗi tháng. Và nếu mà Fed tăng cái cường độ hút mạnh mẽ hơn lên 120 tỷ đô, thậm chí là 150 tỷ đô thì nó có thể gây ra xáo trộn trên thị trường tài chính, ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Đây là xét trên yếu tố thông tin, nhưng thông tin này sẽ diễn ra vào giữa tháng. Như vậy, thị trường hoàn toàn có thể phản ứng trước tin và chúng ta chờ đợi xem thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Đặc biệt là sau một chuỗi ra thời gian tăng mạnh phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán thế giới thì cá nhân tôi thì dự đoán là thị trường chứng khoán thế giới sẽ vấp phải đợt điều chỉnh và tại biên bản cuộc họp này. Như vậy thì nhiều khả năng thị trường thế giới sẽ bước vào điều chỉnh từ ờ, nửa sau của tháng 12 và có khả năng là điều chỉnh đến ờ, hết tháng 12. Vì chúng ta biết là sau giữa cuộc họp biên bản này của Fed thì vào ngày 25 thì đã là Noel, sau đó lại nghỉ lễ đầu năm thì rõ ràng là các quỹ đầu tư sẽ hoạt động ít sôi động, nhà đầu tư cũng đa phần là ít giải ngân tiền vào nửa tháng cuối cùng của năm. Do vậy hoàn toàn thị trường có thể gặp áp lực điều chỉnh. Đấy là xét trên góc độ thông tin. Còn xét trên kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy chỉ số Dow Jones à, cái giai đoạn tăng mạnh đã qua. Bây giờ Dow Jones đang bước vào cái khu vực kháng cự. À, ờ, 34K2 Dow Jones đã vượt qua. Dow Jones hiện nay sẽ hướng đến cái khu vực là 35K3 Hiện nay thì chỉ số Dow Jones đang là 34 K4 và hướng đến vùng 35 K4, 35 K3. Tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá nếu Dow Jones tiến đến khu vực này thì các chỉ báo kỹ thuật nó cũng cho tín hiệu nhấp nháy nó tiến vào khu vực quá mua và việc Dow Jones điều chỉnh trở lại là phù hợp. Do vậy tôi đánh giá là chỉ số chứng khoán Mỹ tuần tới nhiều khả năng sẽ hướng đến khu vực là trên 35K, chinh phục vùng 35K nhưng sau đó sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh test lại M200 cũng như sẽ test lại line trước đó đã phá qua đâu đó nó sẽ rơi vào vùng 32k ờ, thậm chí là sâu hơn trước khi có thể phục hồi vào đầu năm mới do vậy à, có thể nói là thị trường chứng khoán Mỹ Dow Jones chỉ số chứng khoán Dow Jones đã phục hồi được uh, khoảng 85% số điểm đã tăng và còn 10% cuối cùng tôi nghĩ nó sẽ rất là khó khăn và chỉ số chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh khá là mạnh uh, trong khoảng uh, ờ, 2-3 tuần sắp tới. Do vậy chúng ta cũng hết sức lưu ý là nếu chỉ số chứng khoán Mỹ sau giai đoạn phục hồi mà bước quá trình điều chỉnh mà nếu nó điều chỉnh mạnh mà cầu điều chỉnh này thì dự kiến khoảng 3.000 điểm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý hưng phấn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi thị trường chứng khoán Mỹ mà điều chỉnh thì nhà đầu tư sẽ có xu hướng là rút tiền hoặc là hạn chế uh, bơm tiền mới thông qua quỹ ETS và cái lực mua của khối ngoại lúc đó cũng hoàn toàn có thể là bị bị ảnh hưởng. Chúng ta biết trong 3 tuần gần đây khối ngoại là một trong những khối hoạt động rất là tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây, Ờ, đặc biệt tuần ờ, vừa qua chúng ta nhìn thấy đấy, khối ngoại tung vào 9.500 tỷ mua dòng. Và trong tháng 11 thì chúng ta biết là khối ngoại mua dòng là hơn 11.000 tỷ. Như vậy chỉ trong có hơn một tháng là khối ngoại đã mua dòng gần 1 tỷ đô trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Một mức mua dòng rất là mạnh. Và chính cái lực mua dòng của khối ngoại này nó đã góp phần tạo nên cái chuỗi ngày hưng phấn thăng hoa tột độ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua. Do vậy, với việc thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ bước vào cái khúc cua là tạo đỉnh ngắn hạn và bước vào quá trình điều chỉnh thì cái cái ờ, lực mua của khối ngoại nhiều khả năng cũng sẽ lại giảm đi. Và như vậy thì cái ờ, trụ đỡ cho thị trường tiếp tục ờ, tăng tốc là cũng cũng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là góc độ chứng khoán thế giới. Còn đối với tin tức thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Hiện nay thì tin tức tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam thì có cả khá nhiều thông tin tích cực. Tuy nhiên khi thông tin tích cực mà bơm ra nhiều quá thì tôi cũng có một chút gì đó nó hơi thấy hơi là gợn. Thứ nhất là chúng ta biết là tuần qua thì cái ờ, tỷ giá USD lao dốc khá là mạnh. Cái này tôi cũng đã dự kiến chưa từ trước. Trước đó khi tỷ giá USD à, tự do ở vùng 253 255 thì tôi vẫn dự kiến nó sẽ sớm được kéo về dưới 25 và tôi dự kiến vào cuối tháng 12 thì USD là nhiều khả năng sẽ được đưa về ổn định ở mức là quanh 245 243. Hiện tại thì USD cũng đang lao dốc sớm hơn dự kiến, sớm hơn tôi dự kiến. Hiện nay giá mua vào các USD của các ngân hàng thương mại thì tuột dốc xuống 24. Đấy, giá bán thì giảm xuống 243, nhanh hơn cả tôi dự kiến khá là mạnh. Một phần có được điều này thì một phần cũng là do uh, chỉ số đô la index trên thị trường uh, thế giới giảm khá là mạnh. Tính từ khi tạo đỉnh ở vùng giá 116 thì chỉ số đô la index đã nhận 114.7 lao rất là mạnh xuống 104 giảm 9% rồi. Hiện nay chỉ số đô la index đang có hỗ trợ khá là mạnh ở vùng 103 104. Do vậy theo tôi chỉ số đô la index sẽ sớm đảo chiều tăng giá trở lại. Theo kỹ thuật thì chỉ số đô la index khi về vùng hỗ trợ mạnh 103 104 này sẽ đảo chiều trở lại ở vùng cân bằng tầm 108 109. Như vậy chỉ số đô la index mà đảo chiều trở lại thì nó cũng gây một chút áp lực nhỏ lên giá đô của Việt Nam và cá nhân tôi vẫn đánh giá đô Việt Nam sẽ đứng đâu đó quanh 24 năm vào cuối năm nên nó cũng sẽ không gây xáo trộn nhiều. Tức là thị trường ngoại hối sẽ không còn là miếng bánh béo bở để dưới đầu cơ à, dốc tiền vào và à, chắc chắn sẽ có một phần uh, tiền trú ẩn trong đô la sẽ được uh, chốt lời đi ra và nó sẽ bổ sung tiền cho các thị trường khác trong đó có thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó thì ngoài việc ờ, khối ngoại mua dòng rất là mạnh, tuần qua hơn 9.000 tỷ thì tự doanh cũng tung tiền vào mua 900 tỷ. Thực ra tôi không đánh giá cao hành động mua này của tự doanh ở thời điểm hiện tại. Bởi vì khi mà VN-Index của chúng ta ở vùng 900 rưỡi thậm chí là 900, chính tự doanh là một trong những nhân tố bán dòng liên tục 2 tuần ở đấy đầy chỉ số là thủng 900. Do vậy cái việc tự doanh mà bán thấp mua cao thì tôi không đánh giá cao nói chung là tôi không đánh giá cao còn tất nhiên là có thể có những cái gì ẩn giấu đằng sau thì tôi tôi không biết bởi vì cái này nó không rõ nhưng riêng về hành động mua dòng ở thời điểm hiện tại thì tôi không đánh giá cao nhưng mà việc tự doanh mà mua dòng thì nó cũng là một trong những cái lực đỗ hỗ trợ cho thị trường tuần qua thăng hoa. Bên cạnh đó thì việc một số công ty chứng khoán cũng lại uh, bắt đầu uh, đưa ra những cái định giá nhận định thị trường sẽ tăng điểm trở lại mức giá rất là cao ví dụ như cụ thể đây có trong công ty chứng khoán VN thì ờ, cũng định giá thị trường chúng ta hấp dẫn và sẽ tăng trở lại 1.300 đến 350 trong năm 2023 thực ra tôi cũng đồng ý với cái quan điểm thị trường sẽ lên vùng này đấy nhưng có một điểm tôi hơi bất ngờ là nhất định lại tung ra đúng thời điểm thị trường đang phục hồi khá là nóng tôi nghĩ là thị trường thì vẫn sẽ lên nghìn ba thôi nhưng có lẽ là nó cần thời gian nên còn tất nhiên là nó thị trường thì theo tôi hiện nay thị trường đang ở vùng 1080 lát nữa tôi phân tích chi tiết kỹ thuật thì tôi chỉ cho các bạn nhưng theo tôi thị trường đang chuẩn bị tiến dần đến vùng điều chỉnh mà những thông tin tích cực cũng như nhận định tích cực được đưa ra thị trường thực ra thì phân tích thì khá là hợp lý tức thị trường của chúng ta được định giá rẻ hiện nay thì PE forward đang là 11,38 Đấy, PE trượt theo tôi đây vẫn là một trong những vùng rẻ tuy nhiên nó không thể rẻ bằng khi nó định giá ở vùng giá 9 được đúng không ạ à, khi định giá vùng giá 9 thì các anh không ra phân tích lúc đấy không ra định giá rẻ đi tôi nghĩ là nó nó nó có một chút gì đó nó hơi gợn một chút đây là quan điểm cá nhân tôi nhé à, ờ, không phải là định hướng hay khuyến nghị gì cả tôi phân tích dựa trên quan điểm cá nhân và quý vị có thể tham khảo. Bên cạnh đó thì ờ, tuần qua lại cái vấn đề là nâng hạng được sới lại và lại vẽ ra viễn cảnh là nếu mà chúng ta được nâng hạng thì sẽ có 100 tỷ USD vốn ngoại vào Việt Nam. Thực ra tôi thấy rất là buồn cười luôn. Cứ mỗi khi thị trường tăng nóng hoặc mỗi khi thị trường đang tiến gần đến cái vùng điều chỉnh thì cái nhu cầu mà nâng hạng rồi thì vốn ngoại rót mạnh mẽ vào lại luôn được sới lại lúc thị trường giảm thì toàn bộ những cái bài báo này chẳng ai viết đến là về thị trường của chúng ta sẽ được nâng hạng tương lai sẽ rộng mở rồi vốn ngoại sẽ vào ồ cả nó rất là buồn cười tất nhiên là khá nhiều thông tin tốt được bơm ra trong những ngày cuối tuần và tôi cũng có một chút nó hơi gợn bởi vì mục đích của media hiện nay là gì nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ là media đang muốn cổ suý cho thị trường tăng cái này thì nó cũng rất là tốt thôi nhưng ngược lại là sau một nhịp thị trường tăng nóng thị trường của chúng ta tăng trong hơn 10 phiên rất là mạnh mẽ và tăng hiện nay mức tăng đã đạt ừ, đây chúng ta xét từ đáy nhé Từ đáy thấp nhất thì thị trường của chúng ta đã đạt mức tăng là 20 gần 24% rồi 23,5%. Trong một thời gian sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau 12 phiên tăng 23,5%. Đây là một mức sinh lời rất là lớn. Nó gấp 3 lần tiết kiệm 3 năm. Bằng tức là gấp 30 là 36 lần à, gửi tiết kiệm. Vì chúng ta tăng trung trưa đầy một tháng mà 36 tháng gửi tiết kiệm chúng ta mới bằng có 12 phiên vừa rồi. Một mức tăng nó cũng rất là đáng nể. Và cá nhân tôi đánh giá thị trường đang tăng điểm khá là nóng. Thị trường sẽ sớm gặp áp lực chốt lời. Và tuần tới sẽ là một tuần bản lề. mà quý vị lưu ý. Nếu tôi không nhầm thì tuần tới sẽ là có đỉnh ngắn hạn của thị trường. Thị trường sẽ phải bước vào khoảng 2 đến 3 tuần điều chỉnh để cân bằng trở lại và hấp thụ hết cái lượng chốt lời khi nhà đầu tư bắt đáy sau đó thì thị trường sẽ có thể tiếp tục đi lên bền vững hơn. Sóng này thì trước đó khi thị trường đang ở vùng rất là sâu thì tôi cũng vẫn phân tích là thị trường sẽ đi lên và sẽ có những bước tăng nó khá là tốt chứ không phải là bây giờ tôi mới nói như vậy. Đây, chúng ta có thể trở lại nhận định mà kiểu tát nước theo mưa thì tôi không đánh giá cao bởi vì cái đấy thì trẻ con cũng nhận định được hôm nay trời nắng bảo mai trời nắng tiếp nó sẽ dễ hơn rất nhiều đúng không ạ đang mùa đông mà bảo trời rét thì nó rất là dễ đây khi viên index đang ở vùng giá mấp mé 900 này Đấy, Lúc đấy thì tôi cũng đã đưa ra những cái nhận định là thị trường đang có những cái tín hiệu phân kỳ và sẽ sớm đảo chiều tăng giá. Tôi cũng đã đưa ra nhận định lúc đó tôi thống kê cho chúng ta có 8 luận điểm mà tôi phân tích là thị trường sẽ đảo chiều. Đấy, tại thời điểm đó thì tôi cũng có phân tích cả đến việc PE của chúng ta định giá mức 9.6. Còn bây giờ thì cũng là 11.3, 11.3 thì nó cũng không phải là cao. Tuy nhiên Xét trong bối cảnh hiện tại và sau một giai đoạn nóng thì tôi nghĩ là thị trường cần có một cái nhịp điều chỉnh để hấp thụ thông tin. Đó. Lúc đấy tôi vẫn nhận định là thị trường sẽ tạo đáy xong vào giữa tháng 11 sớm kết thúc và sẽ bước vào cái sóng tăng trung hạn dự kiến kéo dài 4 đến 6 tháng. Hiện nay chúng ta mới tăng được hơn nửa tháng, theo tôi thì sóng thì còn dài tôi cũng vẫn nhận định là thị trường sẽ tăng trở lại mức 50 70%, tức là đâu đó nó từ 13 1530 mà xuống đến 870 thì chúng ta xuống là 660 điểm, như vậy chúng ta phải tăng trở lại tầm hơn 300 điểm, 3 400 điểm, đấy cũng là mức phù hợp là thị trường có thể tăng trở lại ba Tuy nhiên nó sẽ không sớm, nó sẽ mất thời gian tầm 4 đến 6 tháng chứ không phải là nếu mà với cái giữ cái tốc độ hiện tại thì có lẽ nó chỉ cần 2 tuần nữa thôi nhưng tôi nghĩ là sẽ không không có mức tăng tiếp theo như vậy đâu và thị trường hiện nay sẽ chuẩn bị bước vào cái ga số 1 tức là chuẩn bị đến ga số 1 sẽ phải có điều chỉnh sẽ phải có rung lắc sẽ phải có tích lũy trước khi là tiếp tục rời ga để tiến đến ga số 2 đúng sai thì đều mang tính thời điểm các bạn nhé à, tại thời điểm này phân tích thị trường vẫn còn xuống hai phiên nữa nhưng đây các bạn nhìn này kết quả cuối cùng này Đấy, sau hai phiên xuống mạnh thì tăng trở lại rất là mạnh mẽ rất là vũ bão đúng không các bạn ai cũng muốn chờ cái đáy muốn mua cái đáy tuyệt đối theo tôi rất là khó các bạn mua thì khi đã xác định vùng đáy thì bạn phải giải ngân ra mà mua thôi chứ còn các bạn cứ đợi đứng ngoài thì các bạn cứ ngồi ngoài mà xem đến lúc thị trường lên đỉnh đến lúc có tin tốt thì cổ phiếu đã đi rất là xa rồi biết nhiều cổ phiếu đã x3 x4 có những cổ phiếu thì trung bình thì đa phần là 50 70% so với điểm đáy. Nói chung là nhận định thì các bạn có thể nhận định đúng, có thể nhận định sai. Nhưng mà như tôi hay nói, có những điểm then chốt bạn không được phép sai. Ví dụ vùng đáy mà bạn nhận định sai hoặc vùng đỉnh các bạn nhận định vẫn hò nhau mua thì đấy là những cái mà không thể chấp nhận được. Và nếu mà các bạn thường xuyên rơi trạng thái đấy thì tôi nghĩ các bạn không phù hợp với thị trường chứng khoán. Nếu những tư vấn của các bạn, những nhà môi giới broker mà tư vấn các bạn ờ, bán ở vùng đáy rồi tư vấn các bạn mua vùng đỉnh thì tôi nghĩ các bạn nên tránh xa những người đấy ra. Những công ty chứng khoán mà nhận định như vậy thì tôi nghĩ các bạn nên tránh nhà môi giới đấy ra. Thứ nhất là có thể họ không có tâm hoặc là họ không có tầm. Không có tâm cũng nên tránh và không có tầm thì cũng nên tránh đúng không ạ ngay cả khi thị trường ở vùng đỉnh đấy lúc đấy tôi đã nhận định cho các bạn là thị trường sẽ trải qua cái giai đoạn đáng quên nó đã có mọi cái yếu tố hình thành cái chen giảm rồi đây các bạn biết kết quả này thấy chưa sau đó nó giảm nó trì hoãn thêm một tháng nữa nhưng sau đó nó bước một giai đoạn giảm rất là khốc liệt Tức là đây tôi không nói là đúng hay sai, nhưng mà tôi nói để các bạn hiểu là tại những vùng đáy và tại những vùng đỉnh quan trọng nhất tôi luôn xuất hiện. Tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Còn đây là quan điểm cá nhân tôi. Bạn nào theo tôi thì bạn tin tưởng tôi thì các bạn có tiền thôi. Chứ cũng chả sao cả. Mua bán thì điểm đáy thì nó rất là khó. À, những vùng quan trọng nhất là những điểm then chốt các bạn cần chú ý trong đầu tư tiền là trong chú ý các bạn tay các bạn mua mà thanh quái các bạn hưởng lỗi các bạn chịu cái này là đương nhiên đó còn nếu mà bạn nào muốn hợp tác sâu hơn ok bạn có thể liên hệ có thể chat riêng với tôi nhưng tôi nhắc lại là các bạn muốn hợp tác sâu hơn với tôi thì muốn tư vấn thì ít nhất các bạn phải có NV trên 3 tỷ thì liên hệ riêng nhé. Còn các bạn cứ chat hỏi tôi là ờ, cứu em với vậy thế nọ kia tôi thật tôi đã làm video hỗ trợ cộng đồng miễn phí tôi không có thời gian rảnh đến mức là có thể hỗ trợ tất cả mọi người khi nào các bạn đạt đủ yêu cầu thì liên hệ không thì các bạn có thể dựa những phân tích video của tôi rồi các bạn phải tự quyết định các bạn phải đầu tư vào học hành đầu tư vào tìm hiểu những người mà không có đủ NV 3 tỷ thì trừ khi tôi chỉ hỗ trợ những bạn học viên của tôi thôi những bạn mà có ham học hỏi ờ, hiểu cái phương pháp đầu tư được đào tạo cơ bản về phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật thì tôi có thể hỗ trợ các bạn nâng bước trên ờ, thành công trên thị trường còn lại thì các bạn cứ ở đâu nhảy vào hỏi tôi thật không phải là tôi ích kỷ đâu nhưng mà mỗi người đều có cái ờ, quan điểm sống riêng và tôi cũng vậy còn đối với thị trường của chúng ta nhé, hiện tại nhé, với những thông tin khá là tích cực ồ ạt bơm ra trong cuối tuần thì tôi lại đang có một cảm giác là thị trường của chúng ta đang ở cái giai đoạn khá là nóng và kể cả về cái mức tăng của chúng ta cũng rất là nóng, thị trường sẽ sớm bước vào điều chỉnh. Đối với tin tức là như vậy, còn đối với phân tích kỹ thuật thì như nào? Hiện nay phân tích kỹ thuật của chúng ta, thị trường chúng ta đang ở một cái mốc nó khá là nhạy cảm cá nhân tôi đánh giá cái vùng 10 à, 30 thì thị trường đã vượt qua rất là nhanh chóng thị trường sẽ hướng đến cái vùng là 1130 đấy là kháng cự bên cạnh đó thì có một mốc tâm lý là 1001 nó cũng sẽ thử thách tâm lý nhà đầu tư hiện nay thị trường đang 1080 như vậy theo tôi cái vùng 1001 đến 1130 sẽ là một vùng rung lắc và nhiều khả năng tạo đỉnh ngắn hạn. Chúng ta hết sức lưu ý. Bởi vì thị trường của chúng ta hiện nay đang giao dịch trong hai cái kênh giá mà trong chen line có chen line có một kênh giá lớn là kênh tăng giá và một kênh giá nhỏ là một kênh giảm giá điều chỉnh. Thị trường đã chẹn chạm chạy dưới lần thứ hai của cái kênh giá lớn này bây giờ đang hướng lên. Tuy nhiên trong kênh giá nhỏ thì chúng ta nhìn thấy là thị trường đã test đáy hai lần rồi và bây giờ đang hướng đến test cạnh trên của đỉnh nếu đúng cạnh trên của nó tuần sau thì rơi ở đâu đó 1130 tuy nhiên khi thị trường test đáy thì thị trường đã không chạm cạnh dưới đấy nếu chạm cạnh dưới thì thị trường sẽ giảm thêm 20 25 điểm nữa cơ Tuy vậy nên khi thị trường test cạnh trên cũng có thể hoàn toàn là thị trường không chạm cạnh trên Tức là thị trường đâu đó tiến về 1001 trên 1001 một chút thì thị trường sẽ gặp áp lực điều chỉnh và có thể rung lắc rồi điều chỉnh luôn. Cá nhân tôi thì nghĩ là thị trường vẫn sẽ cần về test cái ngưỡng tâm lý 1000. Ừ. Vùng 1000, 1030 một ờ, lần nữa và cần tích lũy quanh đó để củng cố lại xu hướng cũng là cho các bạn ờ, đã tham gia bắt đáy cần phải chốt lời. Rồi sau đó thì tàu mới tiếp tục rời ga chứ nếu mà tàu tiếp tục rời ga tăng luôn rồi tăng lên nghìn ba thì tôi cũng không tin tưởng lắm vào khả năng đó trên chat 4 giờ thì chúng ta cũng nhìn thấy là lần trước thì khi thị trường của chúng ta test đến MA200 cũng có rung lắc quanh đó và thất bại đi xuống rất là thảm hại đấy chúng ta nhìn thấy ngày đó test MA200 1280 bây giờ MA200 đang nằm ở 1130 nó có thể tiếp tục dốc kéo xuống 1120 Do vậy theo tôi cái vùng 1001 đến 1130 này là vùng dày đặc cản và nhiều khả năng thị trường sẽ rung lắc điều chỉnh quanh đây. Sẽ có đỉnh ngắn hạn ở đây. Do vậy khuyến nghị tuần tới thì dừng toàn bộ trạng thái mua. Không có mua gì hết bất kể con nào mã nào. Các bạn nên vào đặt vào chế độ là canh bán, canh chốt lời. À, chúng ta chốt lời không phải là bán để đi mà chúng ta canh chốt lời những lệnh mua để nay mai chúng ta mua lại thấp hơn. Cá nhân tôi thì đánh giá cầu điều chỉnh nhịp điều chỉnh này cũng không phải là nhỏ đâu. Nó sẽ phải kéo dài 2 3 tuần cũng trùng với nhịp điều chỉnh thế giới. Đấy. Và nhiều khả năng nhịp điều chỉnh này cũng rơi ở đâu đó tầm 70 100 điểm. Do vậy các bạn cũng hết sức lưu ý. Đối với các mã cổ phiếu thì tôi nghĩ là việc điều chỉnh tầm 15 20% cũng không phải là ít đâu nếu các bạn mà lướt sóng tốt gia tăng được số lượng thì nó cũng khá là tốt sẽ gia tăng được lợi nhuận trong nhịp sóng tới thôi còn thị trường tăng thì tôi vẫn đánh giá thị trường phải kéo dài phục hồi tầm 4 tháng cơ đâu đó nó phải tầm cuối tháng 2 đến giữa tháng 3 chứ bây giờ cũng chỉ là đỉnh của sóng 1 thôi đỉnh của nhịp điều chỉnh đầu tiên thôi do vậy các bạn hết sức lưu ý đó là với chỉ số chung và index nhé còn đối với các cổ phiếu thì tôi sẽ trở lại phân tích các nhóm ngành cũng như các cổ phiếu chủ chốt để quý vị có cái nhìn nó khách quan hơn. Thứ nhất là nhóm ngành à, banh. Thì à còn một điểm nữa là tôi thấy phiên cuối tuần của chúng ta là kéo lên ạ thì có khá nhiều cổ phiếu trụ được kéo tăng trần và tôi đang nhìn thấy ẩn ẩn ở trong đó là có một chút gì đó việc kéo mạnh các cổ phiếu lên để phục vụ cho mục đích là chốt lời phái sinh. Đấy. Chúng ta biết là phiên hôm cuối tuần thì phái sinh của chúng ta được kéo lên còn dư mua trần cơ. Một trong những điều mà chúng ta rất là hiếm thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phái sinh hôm đó là tăng chuyển từ mức âm 14 điểm lên mức dương 8 điểm. Mà chúng ta biết trong suốt quá trình xuống vừa rồi là phái sinh của chúng ta thường xuyên đứng ở mức âm à, so với chỉ số cơ sở khoảng 15-20 điểm bây giờ đã được kéo lên dương một phiên tăng rất là mạnh mẽ có thể gọi là phiên bùng nổ để giết sọt có thể gọi là đội ờ, sọt đã bị úp sọt nhà cái úp sọt chờ phiên cuối tuần chúng ta nhìn thấy đấy khá nhiều cổ phiếu trụ cột được kéo tăng với biên độ rất là mạnh BIDV này tăng sát trần này 6% này CTG dư trần luôn này Hòa Phát thì có thể chấp nhận được Đấy nhưng mà ví dụ như Mansan này tăng cũng sát trần luôn Đó. ga này tăng rất là mạnh luôn toàn 4-5% thôi đối với những cổ phiếu trụ cột mà không tham gia nhiều vào quá trình uh, lên xuống của thị trường cũng như là Vinhome này, dư Mua Trần này, VIX này, tăng rất mạnh, đặc biệt là Vietcombank này, một trong những cổ phiếu theo tôi đang được định giá đắt uh, cắt cổ đối với ngành ngân hàng nhưng mà lại tiếp tục được kéo lên sát chân mà trong khi cả phiên khớp đỏ rất là khủng khiếp mà phục vụ cái mục đích phái sinh nó khá là lộ liễu theo tôi thì những cổ phiếu trụ cột này sẽ sớm lại điều chỉnh để trả lại điểm cho thị trường và thị trường cũng cần phải bước vào một nhiều điều chỉnh tích lũy trước khi có thể tiếp tục tiến lên đối với các cổ phiếu nhé thứ nhất là nhóm ngành ngân hàng thì ba ngân hàng à, thương mại nhà nước Vietcombank Vietcombank thì chúng ta nhìn thấy Vietcombank lại tiến gần đến vùng đỉnh rồi, đang ở 85 này. Chúng ta nhìn đỉnh này. Vietcombank khả năng lại tiến lên tạo mô hình ba đỉnh thôi. Ờ, hai lần trước là cứ đến 90, ờ, hơn 90 là đập xuống. Lần này nếu từ 85 mà lên 90 thì nó cũng chỉ có 5% nữa thôi, không có nhiều. Dạ. Do vậy ờ, không kỳ vọng nhiều Vietcombank còn nếu mà bạn nào kỳ vọng hiện nay lập đỉnh thì tôi nghĩ là không nên bởi vì cái tương lai thị trường của chúng ta đặc biệt ngành ngân hàng tương lai khá là u ám đấy khi nền kinh tế gặp khó khăn các doanh nghiệp không trả được lãi rồi nợ xấu tăng lên thì ngành ngân hàng không hề dễ chịu đâu tôi nghĩ là Vietcombank hiện nay đang được định giá khá là cao rất là cao luôn ạ chứ không phải là khá là cao Đấy. PB của Vietcombank đang là một mình một chợ luôn Thông thường đối với ngành ờ, kinh doanh vốn thì PB nó chỉ trên dưới một thôi. Kể cả Vietcombank đầu ngành chúng ta có thể chấp nhận cho nó đến gấp đôi thị trường chung thì cũng là khủng khiếp rồi. Nhưng hiện nay thì PB của Vietcombank đang rất là cao. Với mức giá 85 mà giá trị sổ sách là 27. PB Vietcombank đang ở mức là trên 3 lần. Rất là cao. Đây nó phải trong thời kỳ thịnh vượng nhất thì mới đúng. Chứ không phải trong thời kỳ suy thoái của ngành ngân hàng. cổ phiếu tiếp theo thì à, BIDV đấy các bạn biết đấy khi BIDV ở vùng là 2930 tôi thường xuyên khuyến nghị quý vị mua đúng không đấy, bây giờ thì quý vị nhìn thấy rồi thành quả là 41 này đấy. nhưng mà theo tôi BIDV cũng đã đang tăng đạt target rồi nếu BIDV có tiếp tục được kéo lên thì hướng đến vùng giá 44 45 thì sau đó cũng sẽ bị chốt lời mạnh mẽ nên xác suất để BIDV nếu tăng thì tăng chưa được 10% và khả năng cao theo tôi quanh 41,42 này là đỉnh của BIDV thôi. Đó, quệ có thì cũng nên chốt lời. Ai đã mua ở 30 rồi thì thời điểm này các bạn cũng lời được đến 40% Nó cũng rất là xứng đáng để chốt khi các bạn đầu tư những mã cổ phiếu mà chắc chắn như các ngân hàng thương mại nhà nước mà mới mức lời được 35 40% thì quá là khủng khiếp rồi bằng 5 năm gửi tiết kiệm trong một thời gian rất là ngắn. Dư địa tăng không còn nhiều. Đối với cổ phiếu à, CTG. CTG thì à, có thể hướng đến vùng giá 295. Tuy nhiên giá hiện tại là 2 2795 rồi. Như vậy thì cũng chỉ còn biên độ tầm 5%. À, Tôi nghĩ là không còn dư địa để tăng đâu. Quý vị mà có hàng thì cũng nên chốt lời thôi nhé. 28, 29 này cũng không kỳ vọng nhiều, đặc biệt là quanh 29. Tôi không tin tưởng, chưa tin tưởng khả năng CTG có thể vượt được 29, 30 thời điểm hiện tại. Còn đây, trước đấy khi thời điểm mua dưới 20 đấy tôi khuyến nghị rất nhiều. 20 đến 28 cũng 40% các bạn không kỳ vọng gì nhiều hơn đâu. Đặc biệt đối với nhóm ngành ngân hàng thì thường nó có độ vững chắc rất là cao. Do vậy kỳ vọng lợi nhuận cũng không kỳ vọng cao được. Đối với nhóm ngân hàng thương mại, cổ phần thì Techcombank cũng là một trong những ngân hàng hồi phục rất là ấn tượng. Với cái mô hình hai đáy thì Techcombank hoàn toàn có thể tiến đến vùng 31 32. Hiện nay đang giá 288 là 29. Như vậy Techcombank chỉ còn 7 đến 10% cuối cùng. Tôi nghĩ là không còn dư địa để tăng nữa. Quý vị có hàng thì nên canh chốt thôi. 31 32 nên canh vùng đó mà chốt nhá. Còn mua thì đấy, ngay ở đáy mô hình hai đáy này, 20 này, 21 thì tôi cũng khuyến nghị quý vị mua phải mua ở đấy chứ mua gì bây giờ bây giờ là quá muộn để mua rồi tuần tới là thời điểm các bạn phải dừng trạng thái mua một trong những ngân hàng rất là đình đám thời gian qua này Sacombank này. đấy Sacombank tăng rất là mạnh mẽ được hỗ trợ rất mạnh của khối ngoại Sacombank theo mô hình hai đấy thì đã đạt target rồi ở vùng giá 21 là đạt target còn theo kháng cự thì Sacombank có thể tăng được lên 23. Do vậy hiện nay đang là 28, 28 với 23 thì cũng chỉ còn cách 10%. Dư địa tăng không còn đâu. Quý vị có thể canh chốt từng phần nhé. Tôi thì nghĩ là vùng 22, 23 quý vị nên chốt. khác má khác ví dụ như là VPBank thì VPBank thì lại nó có một đặc điểm là truyền thống mỗi khi tạo đáy thì hồi rất là ít à, đợt này thì VPBank cũng đang là một trong những ngân hàng hồi rất là ít Đấy, mặc dù tạo đáy của VPBank không xuống quá sâu quanh 15 thôi 14 năm 15 nhưng hiện nay em hồi lên 17 quá là thấp nhưng mà nếu các bạn thấy nó thấp mà các bạn vào mua thì các bạn nhầm nếu mà các bạn từng giao dịch VPBank thì các bạn biết các bạn có thể nhìn lại lịch sử lịch sử thì không biết nói dối Đấy. Đây giai đoạn trước đó sau khi suy thoái thế cũng thế VPBank phục hồi cực ít luôn. Đây, suốt quá trình 2019 ờ, 2020 này, VPBank đợt đấy này, phục hồi chỉ trong biên độ 20% thôi. 6.3 lên 8.3. Đấy, 20 25%. Do vậy tôi cũng không kỳ vọng <laughs> nhiều VPBank phục hồi đâu. Cá nhân tôi thấy là VPBank sẽ gặp cản sẽ gặp lực cung khá là mạnh ở vùng giá quanh 19. Nếu cao thì kéo lên được 20 thôi. Còn nếu không thì quanh 19, 18 năm 19 VBank lại gặp lực cung rất là mạnh. Nên VBank không có cửa để hồi phục hồi mạnh đâu. Còn quý vị cầm thì quý vị lưu ý. Đây tôi phân tích theo cái quan điểm cá nhân của mình và những kinh nghiệm trong quá khứ. Đối với nhóm ngành ờ, chứng khoán SI cổ phiếu đầu ngành tôi nghĩ là SI thì hiện nay tiến đến cái vùng ờ, quanh 21 này 21 cộng trừ 0.5 điểm đây sẽ là một cái vùng rất là cứng đấy không đơn giản để vượt qua đâu cái khu vực này chúng ta biết trước đó mỗi khi SI tiến lên vùng giá 21 25 bị bán rất là mạnh và rất khó vượt qua giờ các chỉ báo kỹ thuật cũng vậy MA200 cũng đứng ở 21 rất nhiều cái nguồn cung lượng cầu kẹp cao trước đó ở vùng giá chính là quanh 21 này do vậy nếu SI tiến lên vùng giá 21 cộng trừ thì tôi nghĩ đây sẽ một vùng cung rất là mạnh ngược lại mà những bạn nào mà mua được ở vùng đáy 14 thì cũng chốt lời được 50% nên nó cũng, nó sẽ sẽ chốt lời được số lời khá mạnh và lượng cổ phiếu thì cũng không ít do vậy tôi nghĩ SI cần phải điều chỉnh và cần phải tích lũy trước khi có thể vươn lên được những đỉnh cao hơn. Đối với cổ phiếu ờ, số 2 về vốn hóa đây, VND. VND tôi lại nghĩ là cổ phiếu này hiện nay đang định giá tương đối thấp trong nhóm công ty chứng khoán top đầu. Nhưng nếu theo cản kỹ thuật thì VND khi tiến lên vùng 15-16 cũng sẽ gặp áp lực điều chỉnh. Có lẽ là gặp điều chỉnh chung theo thị trường thôi chứ còn nếu về tiềm năng tăng thì VND còn tiềm năng tăng lên cao lên khá nhiều thực ra cung ờ, thì sẽ phải cung mạnh khi lên vùng 18 19 cơ nhưng mà có lẽ là gặp điều chỉnh chung trên thị trường nên khi tiến đến vùng 15 16 này sẽ gặp điều chỉnh thôi đối với cổ phiếu ờ, HSC HCM chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ờ, thì sẽ gặp cản rất là mạnh quanh 25 24 năm 25 như vậy vùng giá 24 25 sẽ cản rất là mạnh hiện nay 224 rồi như vậy chỉ còn 10% cuối cùng thôi có lẽ sẽ gặp lực chốt lời mạnh ở khu vực này và cũng khó mà có thể tiến xa có lẽ cần phải điều chỉnh trước khi có thể tiến xa hơn đối với cổ phiếu chứng khoán bản Việt chứng khoán bản Việt thì tôi nhìn thấy ở cái vùng 25 này thì vẫn có thể vượt qua. Tuy nhiên thử thách sẽ thật sự đến khi vượt lên trên 27, thậm chí là ở vùng 285. Như vậy vùng giá 27 đến 285 là một vùng giá sẽ gặp lực chốt lời khá là mạnh và sẽ khá là khó vượt qua. Và nếu mà tính từ cái đáy 16 thì khi lên được vùng này cũng tăng tầm 60%. Nó cũng là một vùng lợi nhuận hấp dẫn và nếu có thể thì muốn đi tiến xa hơn thì cần lực đỡ khá là mạnh mà tôi chưa tin tưởng vào việc là sẽ tiếp tục tiến xa ngay thời điểm hiện tại. Đối với cổ phiếu à, chứng khoán FPT. FTS thì tôi nhìn thấy là cản thì ở khá là xa nhé. Cản thì phải ở vùng giá 25 cơ. Tuy nhiên nếu mà điều chỉnh chung theo thị trường thì có lẽ cái lớp gáp 21 này 21 22 này cũng sẽ gặp cản điều chỉnh chung theo thị trường thôi thì thực ra cản của nó ở khá xa nhé còn không biết nó có bơi ngược dòng hay không nếu đúng thì nó sẽ gặp lực cung mạnh ở vùng giá 25 26 cơ chứ không phải vùng giá 20 đâu ừ, cổ phiếu này thì cũng khá là ảo diệu hàng thì không nhiều nên nó có thể có thể có diễn biến bất ngờ đó đối với nhóm ngành ờ, chứng khoán Đúng nhóm ngành hot nhất thời gian qua làm mưa làm gió trên thị trường. Nhóm ngành bất động sản. Bất động sản thì chúng ta biết là VIX cũng phục hồi rất là mạnh mẽ sau khi có những cái tín hiệu đảo chiều. Đấy, từ vùng giá 53 54 này tạo mô hình hai đáy tăng rất là mạnh mẽ. Thực ra cổ VIX, phiếu VIX thì đang tiến sát đến cái target của mô hình hai đáy rồi nhé. Đây, nếu đúng theo cái target của mô hình hai đáy tôi xin lỗi đây đây đúng target của mô hình hai đấy là cổ phiếu VIX tiến đến 70 đấy hiện nay cổ phiếu VIX chạm target rồi cũng chạm M200 tôi nghĩ quanh 70 này có sai số cổ phiếu VIX sẽ sẽ gặp đỉnh quanh đây các bạn mà có cổ phiếu VIX thì đây 70 72 cũng nên chốt lời ngắn hạn thì tôi nghĩ cổ phiếu VIX là đang được kéo để để để phục vụ phái sinh thôi đặc biệt phiên cuối tuần kéo tăng mạnh phục vụ phái sinh thôi chưa đến cản rồi sẽ khó tăng mạnh đấy đối với cổ phiếu Vinhome VHM thì cũng đang tiến đến cái vùng 5960 đây sẽ là một khu vực gặp lực cung rất là mạnh và nhiều khả năng là VHM sẽ gặp điều chỉnh do vậy các bạn mà đá mua khi VHM ở dưới vùng 42 43 tôi khuyến nghị thì 5960 quý vị cũng nên đem ra chốt thôi. Cao thì có thể lên được 62. Nhưng tôi nghĩ là tầm quanh 60 cộng trừ các bạn chốt từng phần. <clears throat> Đó là hai anh cả ngành bất động sản đúng không ạ? Còn cổ phiếu ờ, vừa làm mưa làm gió thời gian qua, bộ đôi DIG và Shell thì sao? DIG đây. DIG thì ờ, à CEO ạ, siêu thì tôi thấy là cái vùng giá 2, 2, 2, 3, 24 này 23, 25 này sẽ là một vùng có lực cung rất là mạnh Đấy, lượng hàng kẹp bên trên do vậy quý vị có thì cũng nên chốt lời ở đây thôi mà nếu tính từ đáy 7.3 thì hiện nay 22 là CEO tăng 3 lần rồi có tiến thêm 10% nữa thì cũng là khủng khiếp rồi một mức sinh lời lợi nhuận cắt cổ đủ để lòng tham chối dậy còn tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé tôi không hề khuyến nghị mua bán quý vị bán xong mất hàng đừng đổi tại tôi nhưng theo tôi thì cái khu vực này là khu vực nên hiện thực hóa lợi nhuận và cũng là mức thực ra thì đối với những khách hàng của tôi từ khi CEO ở vùng giá 78 thì tôi vẫn nhận định nó sẽ lên 20 lên thẳng cánh cò bay rồi đó. đuổi đi cơ DG vợ cũng vậy thôi Tôi nhìn thấy nếu cản thật sự thì DG phải là 26 cơ Nhưng trước khi lên được cản 26 thì tôi nghĩ cái khu vực 19-20 này DG sẽ gặp lực chốt lời Thực ra DG không chỉ tôi khuyến nghị riêng khách hàng Tôi khuyến nghị công khai đối với quý vị tuần qua cơ Tuy nhiên quý vị nào có thể không chú ý thôi Đây đơn giản như những cổ phiếu như ví dụ như Digger này chẳng hạn ấy. khi mà các bạn lao vào mua nó ở giá 100 thì đúng nó là rất xấu đúng không nhưng thực ra nếu các bạn mua nó ở 10 thì đây là món quà thượng đế tặng thôi rất tốt đúng không ạ các bạn phải hiểu là nó sở hữu cái 300 h ờ, a ở Long Tân đấy Đồng Nai chỉ đối diện cái sông Sài Gòn cái là sang đến ờ, thành phố Hồ Chí Minh quận 2 quận 7 rất là đẹp Ừ. nếu các bạn đọc ký báo cáo tài chính của nó các bạn biết đấy, nó có đến 120 ha nó đã đền bù cho dân thành đất sạch rồi chỉ cần 120 ha đấy các bạn tính theo giá thị trường bây giờ thì nó đã đủ cho giá cổ phiếu nó giá mấy chục nghìn đấy. tất nhiên là phải khai thác xong chúng ta phải <laughs> hiểu là như thế không thể ngồi đếm cua trong lỗ được nhưng mà thực ra thì giá của nó cá nhân tôi định giá cũng thế thôi giá của nó trên, trên dưới 30 là giá phù hợp giá mười mấy vẫn là giá thấp nếu đúng giá trị công ty nhưng hoàn toàn có những lúc nó đã được định giá quá cao ở 100 thì hoàn toàn có lúc định giá quá thấp ở giá 10 là bình thường cái này là bình thường nó gặp khó khăn công ty gặp khó khăn thì nó mới tạo ra cơ hội thế thôi nên khi đầu tư các bạn cần có cái kiến thức cần có sự phân tích cần có sự đánh giá công ty những lúc có quà thượng đế phát thì nên mà tận dụng mà nhặt quà thượng đế phát thì không tận dụng đến lúc lên xong thì mắt chữ o mồm chữ a là cứ a ớ mới ra biết thế đừng mơ ở đầu tư quá khứ các bạn nha đầu tư là chúng ta nhận định tương lai tiền là về trong tương lai mà quá khứ chả có tác dụng gì tất cả những chuyên gia mà bây giờ đi phân tích quá khứ để giải thích cho cái hành động tăng thị trường chuyên gia để vứt đi cái đấy thì chỉ con cũng làm được người đầu tư thông minh người ta không bao làm thế các bạn nên tỉnh táo trong đầu tư các bạn phải rất là tỉnh táo không nên nghe ai cả đầu tư thì các bạn phải dùng đầu dùng trí não này để phân tích này dùng như số liệu khoa học để tính toán chứ đầu tư gì mà nghe truyền thông thì vứt đi nếu mà các bạn chú ý tôi đã đưa chỉ ra các bạn phân tích rất là khoa học đây khi cổ phiếu xuống thấp tôi vẫn nhận định cho các bạn là chưa bao giờ thị trường khi xuống thấp mà sau đó không tăng mạnh cả Tôi đã từng thống kê cho các bạn. Cơ hội đến này. Đó. Các cổ phiếu tuần từ ngày thường 7 đến ngày 11 tháng tăng giá là 70 đến 100% mỗi khi xuống mạnh. Tôi đã đề rất kỹ ở trong tiêu đề này các bạn nhìn thấy này, trong video này. Đó. Các cổ phiếu đầu ngành thường tăng giá 70 đến 100% mỗi khi điều chỉnh mạnh. Đấy là cơ hội cho các bạn mà các bạn không tận dụng được cơ hội đó thì chịu thôi phải tự trách mình thôi chứ trách ai nhưng thông kê quá khứ thị trường chứng khoán Việt Nam nó luôn có lý của nó Nga. đây tại thời điểm đấy ta tôi phải đã, hiểu là cái tôi đã thống kê cho các bạn thời điểm đó như là đang đi đến hồi kết trở lại khoảng 1 phần 3 sau đó chúng ta lại mất giá tiếp do vậy hiện nay đấy là trên cái phương diện thống kê trên thị trường mầm nói chung thị trường chứng khoán Việt Nam cái tâm thế vị thế sẽ chỉ cho các bạn một năm lần trước thì chúng ta nhìn kết quả xem đấy năm lần trước đây lần thứ nhất đây năm 2008 Hòa Phát giảm 66,7% sau đó tăng trở lại 157% trong 2,5 tháng 2,5 tháng tăng 157% bạn nhá không phải là mất nhiều thời gian đâu nên nếu từ giá này có... các bạn nhìn thấy đấy như cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn. Tôi đã thống kê cho các bạn là chưa lần nào cổ phiếu này giảm mạnh mà không mà tăng dưới 160%. Đó. Nên việc cổ phiếu có tăng x2 từ đáy là bình thường. Som đáy 12 nếu đúng lần này tăng 160% thì cổ phiếu về 30 là bình thường các bạn đừng ngạc nhiên nhé. Cái này nó là căn cứ nó rất là khoa học chứ không phải là chúng ta ngồi vó đoán. Đó. Hoặc là như cổ phiếu VIX này. Chưa lần nào tăng dưới 74 lần cả. 74% cả. Nên rõ ràng lần này từ 43 mà tăng lên thì 70 cũng là bình thường thôi đúng không? Đều là những cổ phiếu đầu ngành hết hoặc SI này. Chưa lần nào tăng dưới 108% mỗi khi giảm mạnh. Đó. Lần này thì là lần thứ năm nó cũng thế thôi. Từ đáy 14 thì SI hoàn toàn có thể lên 29 30 là bình thường, các bạn đừng ngạc nhiên. Tất nhiên là nó không phải lên thẳng. Trên quá trình lên nó còn rung lắc, nó còn cần thời gian. hoặc là như cổ phiếu VND này chưa lần nào tăng dưới 160% cả mỗi khi giảm mạnh tất cả đây là những cái dẫn chứng khoa học nó có sẵn chứ không phải là đoán CTG cũng thế chưa lần nào tăng ít hơn 61% mỗi khi giảm mạnh VHC cũng thế chưa lần nào tăng dưới 91% tất cả đều là những cổ phiếu đầu ngành đều là những cái căn cứ nó rất là khoa học đây bây giờ chúng ta trở lại đi sau một thời gian ngắn thì sao cổ phiếu VIX của chúng ta này Đó. nếu tính từ phiên đáy này đáy thấp nhất của nó này các bạn nhìn xem 49 này 41% rồi cổ phiếu VIX tất nhiên là còn tăng nữa nhưng hiện nay đang gặp cái đỉnh ngắn hạn ở 70 Đó. hoặc là như Hòa Phát này tính từ phiên đáy này sáu bảy phần trăm rồi. Tất nhiên là nó sẽ còn tăng nữa, nhưng nó cần thời gian và nó cần điều chỉnh. Bây giờ đang tiến đến cái đỉnh ngắn hạn thôi, sẽ gặp điều chỉnh trước khi tăng tiếp. Hoặc như SSI này. bốn tám phần trăm nói chung là trong đầu tư thì các bạn cần phải tỉnh táo Đấy, hết sức tỉnh táo đầu tư chúng ta dựa vào những phân tích kể cả dữ liệu quá khứ chúng ta sẽ phải dựa vào những cái phân tích rất là khách quan nó phải rất là khoa học các bạn không thể ngồi đoán được lúc xuống thì các bạn nghĩ cổ phiếu xuống mãi lên các bạn nghĩ nó lên mãi không có không có gì tăng giá mãi mãi và không có gì xuống mãi mãi nhé đầu tư cũng thế thôi còn các bạn phân tích kỹ thuật không đúng không phải kỹ thuật các bạn chưa đủ giỏi các bạn chưa đủ tinh chứ không phải phân tích kỹ thuật không đúng đó đối với nhóm ngành uh, chứng khoán đối với nhóm ngành bất động sản ngoài bộ đôi uh, ờ, DG sell thì đây sell tôi chỉ rồi DG thì tôi cũng chỉ rồi uh, còn những cổ phiếu bất động sản khá là tốt khác ví dụ như là Nam Long Nam Long thì ờ, tôi nghĩ là sẽ gặp cung khá là mạnh ở vùng 3233. Hiện nay giá 293 rồi, còn 10% cuối cùng thôi. Mà nếu quý vị mua được ở vùng giá 17 thì giờ quá là kinh khủng. Lên được 33 thì nó là x2. Cũng xứng đáng là chốt rồi. Không không kỳ bảo. Hoặc là cổ phiếu nhà Bà Rịa HDC này. Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu này. Cũng gặp cung rất là mạnh ở vùng giá 43, 44. Hiện nay cũng 38 rồi không có nhiều dư địa để tăng hoặc đất xanh này cũng tăng rất là mạnh rồi. từ phiên đấy 8 lên đến 14 rồi, sắp x2 rồi đất xanh sẽ gặp cung rất là mạnh ở cái vùng giá 16 17 này hiện nay giá 14 6 không còn nhiều dư địa nữa đâu các bạn mà đu trần nữa không có cửa để chốt lời đâu cẩn thận banh xác hoặc là nhóm ngành ờ, bất động sản khu công nghiệp chẳng hạn VGC này VGC này đấy VGC đến vùng 4142 ờ, này sẽ gặp cung rất là mạnh hiện nay 39 rồi so với mức đáy 24 thì cũng là một mức sinh lời xứng đáng để chốt lời 60% hoặc KBC này tính từ ờ, đáy 13 cũng lên 21 hơn 50% rồi hiện nay giá đang 216 cái vùng 23 24 này sẽ là vùng gặp áp lực bán khá là mạnh khó mà vượt qua ngắn hạn thì khó vượt qua sẽ phải điều chỉnh thôi hoặc là như nhóm ngành xây dựng cổ phiếu Hà Đô này một trong những cổ phiếu tốt nhất ngành xây dựng Đấy, Hà Đô thì hiện nay giá đang 33 hướng đến vùng 35 ờ, 36 này sẽ gặp áp lực cung rất là mạnh. Tính từ đấy 22 thì cũng tăng lên 35 36 cũng khá là nhiều. 6 70% rồi. Hoặc là ông lớn VCG này. VCG này cũng thế tiến đến vùng 18 sẽ gặp áp lực cung mạnh lắm. Chưa qua ngay được đâu mà tính từ vùng 11 và lên 18 thì cũng tăng 70% rồi. Sẽ phải điều chỉnh thôi, không không thể tránh khỏi được. HBC này. liệu Hòa Bình này. Đó. Tính từ vùng giá 6.3 thì 10.6 tăng rất là mạnh rồi. 6% rồi lên khu vực 11 12 này thì sẽ gặp chốt lời mạnh mẽ thôi cao nhất thì vươn lên được 14 e khó à, hoặc Lycosi này Lycosi này thì có thể lên được quanh 8 8 8.5 sẽ gặp áp lực chốt lời mạnh mẽ ở khu vực 8 8.5 này hoặc là cô tích công này 37 cô tích công này thì chỉ thật sự gặp áp lực chốt lời ở vùng giá 41 43 thôi. Tính từ đáy 22 mới lên được 41 43 thì cũng xứng đáng chốt lời thôi. Đó là đối với nhóm ngành à, bất động sản. Đối với nhóm ngành à, dầu khí thì sao? PVS này PVS tôi nghĩ là vùng giá 24 này sẽ gặp chút lời mạnh mẽ thôi. 24, 25. Hiện nay PVS 2, 28 rồi, 23 rồi. GAT này. GAT thì tôi nghĩ đang ở đỉnh chu kỳ rồi. Bởi vì nếu chúng ta nhìn rộng ra này, GAT vẫn đang ở vùng đỉnh. Mà lâu nay GAT biến động nó đi biên độ khá là hẹp. GAT có một cái yếu điểm cái ờ, điểm mạnh thì chúng ta biết rồi độc quyền phân phối ga rất là mạnh ờ, công ty gas thì khá là tốt nhưng đang định giá khá là cao cái nữa là các mỏ dầu khí cũ các mỏ khí cũ thì đã khai thác gần hết rồi cái lò mới rất là kỳ vọng thì chưa đưa vào triển khai mới được phê duyệt về chủ trương đầu tư quyết định đầu tư chưa có và chưa chính thức đầu tư chúng ta biết lò mỏ lô dầu khí Omon B đấy nên tôi đánh giá là trong ngắn hạn và trung hạn GAT đang gặp khó khăn. Và với mức định giá cao như này mà tiềm tăng tăng trưởng không cao thì tôi nghĩ là GAT khó đấy. GAT thì nếu mà cao thì lại tăng lên được 120, đang 110 đấy. Không thì lại quay xuống 105, nói chung vẫn đang đi sideways biên độ rộng thôi. br br Tôi nghĩ là lên vùng 17 18 này sẽ gặp áp lực cung rất là mạnh, hiện nay 15 7 rồi, không còn nhiều dư địa nữa. Sẽ phải điều chỉnh thôi. Tốt đấy, tôi nghĩ bây giờ khá tốt tiềm năng đấy, nhưng hiện tại gặp một chút khó khăn. À, quý 1 thì còn ờ, đưa vào bảo dưỡng à, mấy tổ máy mà dự kiến bảo dưỡng 45 50 ngày cơ, theo bảo dưỡng định kỳ cơ, cũng khá là phiền. Mà lợi nhuận năm nay đỉnh cao rồi, giá dầu cũng đang xuống, nó sẽ làm giảm biên lợi nhuận Tức là nếu mà tầm nhìn định giá thì tôi nghĩ là BR Bình Sơn vẫn đang định giá rất là rẻ. Tuy nhiên về lợi nhuận ngắn hạn thì đang gặp khó khăn. Nếu quý vị mua T cộng thì không chuẩn đâu. Nhưng nếu mà đi đường dài thì tôi nghĩ là nếu với giá 15 mà các bạn cầm đường dài liệu các bạn có cầm được 3 năm không? Các bạn cầm được 3 năm đến 5 năm thì tôi nghĩ x2 đến x3 đối với giá 15 cũng là bình thường. Thậm chí là có thể x cao hơn nữa. nhưng các bạn có đủ cầm không? Hay là các bạn cầm 15 xuống 13 các bạn ra cắt lỗ. Xuống 10 các bạn kêu như cha chết. Kiểu như vậy. Chúng ta phải xác định rất rõ nhé. Mua vì cái gì thì bán vì cái đấy. Chúng ta mua vì định giá rẻ thì bao giờ nó định giá đắt mới bán. Các bạn mua vì các bạn lướt sóng T cộng thì T3 thì T3 về lãi lô bán hết. Đấy các bạn phải xác định rất rõ. Mua vì công ty tốt thì bao giờ công ty xấu thì bán. Kiểu như vậy. Chứ có những bạn rất buồn cười mua vì định giá rẻ nhưng mà có tin xấu ra bán thì không đúng rồi rẻ nó vẫn có thể rẻ hơn đúng thế bao giờ định giá đắt mới bán chứ mua vì lướt sóng t cộng sau lại kêu là cầm dài hạn đấy bị kẹt mua thì lúc đầu xác định cầm dài hạn vừa được một vài tuần công ty nhỏ nhận định xấu công ty kia bảo thị trường xấu nhìn thấy giá xuống sốt ruột ra bán rất là ngớ ngẩn cái kiểu mà đầu tư không nhất quán đó đầu tư không có kỷ luật đó thì các bạn có đầu tư 1.000 năm vẫn thua. Các bạn phải có kỷ luật. Phải có kiến thức, phải có kỷ luật. Mua vì cái gì, bán vì cái đấy. Nhóm cổ phiếu phân đạm này, đạm Cà Mau này. Giai đoạn vừa hồi nhóm cổ phiếu phân đạm phục hồi rất là ít. Vì nó cũng đang uh, chu kỳ kinh doanh uh, thuận lợi nó qua rồi, đang đi xuống. Uh, tôi nghĩ là đạm Cà Mau này 29 nếu mà tiến lên được 33 34 sẽ cung rất là mạnh nên không còn nhiều dư địa để tăng đạm phú Mỹ đạm phú Mỹ thì đợt vừa qua biến động khá là rích rắc à, nhìn kháng cự nó không rõ nhưng có lẽ vùng giá 46 à. trước mắt là cần phải vượt qua 43 đã khó nói chung nó phân đạm này khó đấy có lẽ không đến động đến à đối với nhóm cổ phiếu trụ cột nhỉ nhóm trụ cột ảnh hưởng rất lớn đến thị trường nhóm trụ cột thì VIX, Vinhome, Vietcombank, Ga tôi phân tích rồi đúng không còn Mansan này Mansan Tôi đang nhìn thấy Mansan sẽ gặp cản khá là mạnh ở vùng giá 108 Mansan hai lần trước test đến MA200 đều bị bán xuống rất là mạnh gục. Lần này khả năng cũng thế, 104 rồi. Không còn dư địa đâu, các bạn có thì chốt lời thôi. Tăng từ 72 lên được kéo rất là nhiều phục vụ đánh chỉ số. Cổ phiếu Vinamilk này. Vinamilk thì đang phục hồi khá là tốt, mặc dù kết quả kinh doanh thì vẫn chưa được thuận lợi. Vinamilk đang 84. Trường hợp cao Vinamilk có thể lên được 90 91 thôi. Cũng không còn dư địa nữa. Còn nếu không thì có thể ở 86 87 là bị chốt lời. Mạnh. Đối với cổ phiếu ờ, FPT FPT cũng được kéo phục hồi khá là mạnh. Tuy nhiên, tôi thì đang nhìn thấy mô hình vai đầu vai của FPT được hình thành nên nhiều khả năng nếu được kéo lên thì nó sẽ kéo lên tầm 82, 83 đấy để nó hoàn thành cái vai trái nhưng cũng có thể cái vai phải này sẽ thấp hơn nó là vai lệch như vậy thì hoàn toàn cái vùng 80 FPT hiện nay 77 rồi kéo lên tầm 80, 81 nhiều khả năng sẽ bị chốt lời mạnh đối với cổ phiếu MWG cổ phiếu này thì đang thuộc downtrend rồi làm ăn đi xuống cái này là mặc định rồi không có gì cả nếu lên thì cổ phiếu này có thể test lại cái kênh giá trước đó phá vỡ thôi à, vùng giá 52 hiện nay giá 47 rồi không còn nhiều dư địa nhưng nói chung đối với những cổ phiếu downtrend này thì có thể nó không lên được đến nơi rất là phiền 50 trở lên quý vị có thể canh bán 50 52 đối với cổ phiếu PNG PNG thì khá là tốt nhưng mà định giá cao và đang bước vào chen rồi dưới M200 rồi tôi nghĩ PNG nếu lên được thì tầm 117 hiện nay giá 115 rồi 117 118 là cùng quý vị cũng đến chốt lời rồi ờ, còn rất nhiều rất nhiều các nhóm ngành khác nhưng mà nói chung video dài rồi và tôi có lẽ tôi xin dừng nhận định ở đây thôi tôi phân tích điểm danh qua những cái kiến thức cơ bản để quý vị có thể nắm rõ và từ đó mình có cái định hướng hành động quý vị hãy nhớ nhé mọi phân tích chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả à, để quý vị tham khảo còn lại quyết định cuối cùng phải là chính quý vị quý vị phải là người chịu trách nhiệm cho những cái quyết định của mình lời ăn thua chịu không tại ai cả Đấy còn trong đầu tư thì quý vị hãy trang bị cho mình kiến thức hãy tỉnh táo ờ, không nên nghe đài địch nên nhớ trên thị trường thì mọi thành phần tham gia trên thị trường đều có thể là địch của bạn do vậy đầu tư bạn phải tỉnh táo phải dựa vào những cái phân tích nó hợp lý những cái dẫn chứng nó khá là khoa học biện chứng chứ không nên đầu tư một cách là tung đồng xu kiểu uh, vó đoán hoặc là đầu tư theo cảm tính tất cả những cái đấy không có cửa trên thị trường các bạn có thể may mắn một lần hai lần không thể may mắn mãi chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công